cho cái lu có mua đồ cũ cho cái lu y vua đồ lọ trong đó có thể cụ ư ô cha nếu ô tàu đồ cụ mò ô lô lì khiến là ô tàu chơi cụ tích chỉ thọ lò bao lò lu có y sao nhỏ trò lu nành tiện nó ai ô cho cái mò đồ cũ, lên tàu có để rào có một là toàn tê có một là chán tồn chi để xin lên tàu cũ, ô lu nành trọng đồn đi sự nên đã có tới rõ cầm lòng xia từ khoản trả ai có từ một mùa lúc này chán tu từ một mùa tu mùa kỳ ta là thế sẽ linh đã cố chứ nhưng chẳng nhỏ để cố chẳng ca cho cái mò chẳng khờ cho cái lưu chứ ai cũng chỉ bao hay tiền cô yêu vừa lên nó một giọt nụ tư ai cũng mà lên một bi của lúc này chia cô mà li mong mùa tu và yo là sơn đã cú isha thì e là do đầu nung nò cú yên chẳng khờ cơ chia khờ cơ cho cái rồng chia do cơ cho cái hệ chia e cú chỉ bao hệ tia cho cú luôn nên toàn tê yo oa li cha tê rào cú chẳng xa tàu trụ trụ rồi cú tu khen hệ tia khen là e lùa chỉ so lùa cơ khen là e lùa oa rồi có mò mò chia y giả thì có ủa được cụ thi thế là ấy can thu ta kỳ lùa cho co ấy có họ đã ca lọ chỉ cú yên trưởng nho tỏ co yên trưởng nho lưu co lùa cho on gì thế rồi của tụ khen của trở yên xã tàu linh đặc ấy cú chỉ bao khi để yêu lý cha của họ yêu một xã linh đặc thế thế thế rồi của trường xã tàu trộn trộn rồi của tụ khen hay thì thế là cho cái tua nếu dùng gì y giả lên một cá kia cá thứ khiến là cho cái to nếu dùng gì bằng có lý do cái một từ chứ chắc có thể to anh thế đó ai tự chỉ thọ uốn nên nhau đó họ lên điện tên nó lọt cho đó lúc sẽ hỏi thả xin nó anh ca cho cái mo ca cho cái lửa xia lửa chữ khiến là cho cái cho ý tụ tin nên cho xia nếu yêu dùng gì bằng có lý ở bên tua thì khai tên bùa khiến là do hai tia cho cái cho ý tụ tin nên cho xia em nếu chỉ sầu tê sầu chờ chỉ chậu nọ chậu chứ chậu cứ chậu đi chứ chế cú thứ một khơ khó ai cú yếu một cái trò xìa trò vấn đề ai cú mà tua là ca ai chế có theo cú ư phảo ở ít khó trái cú lúc xìa họ bùi lòng kỳ ai trái cú họ bùi ở trò tàu cho kiến giáo cơ tết thảo cú chẳng xá đâu, trộn bảo lên đằng ai giờ yêu thương khen yếu một ít bùa cho cái xá một ít chia cho kiến giáo lọ tí chỉ chưa ít lo lù hay tiếng uchai jaka uchai loka elushi hana kanyo dotok tetu waneng shong li cha eka pochen jawa ta ku thia